À, xin chào thầy Hoan cùng tất cả các anh chị em ở trong nhóm. À, xin giới thiệu tôi là Kim Anh, hiện đang à, sống và làm việc tại nước Đức. À, chính vì là xa xôi như thế cho nên là cái múi giờ chênh lệch nhau rất là nhiều và mình không thể nào tham gia trực tiếp. À, nghe được cái buổi chia sẻ của thầy Hoan cũng như là ngồi học chung cùng với các anh chị. À, mình cũng có một à, đôi chút ừ, cảm nhận sau khi mà xem lại video xem lại cái à, đường link zoom và xem xong thì à, mình chuẩn bị ngồi đây và quay lại cái cảm nhận sau đó rồi lại đi làm luôn thì cái cảm nhận của mình sau khi xem như thế này cũng không xem hết được liền 3 tiếng đâu vì rất là dài cho nên là sẽ xem cách quãng ra <clears throat> và trong video thì uh, thầy Hoan cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái bí quyết những cái kiến thức mà, mà chúng ta hầu như là biết rất ít rất rất là ít và xin chân thành cảm ơn thầy Hoan rất là nhiều đã bỏ công sức tâm huyết thời gian để uh, làm cô động lại kiến thức để cho mọi người thấy rằng cái tiềm năng vô cùng to lớn ở YouTube thì bản thân tôi cũng có cái tâm lý chung nhưng tất cả biết rằng là YouTube là một kênh xã hội ờ, phổ biến thế nhưng mà để kiếm tiền trên YouTube và khai thác như thế nào thì thực sự là hôm nay nghe thì mới được vỡ ra rất là nhiều vỡ rất nhiều mặc dù à, tôi cũng có một à, đứa con gái nó say mê làm YouTube lắm làm được mấy chục cái à, YouTube rồi nhưng mà thấy rằng cái số lượng người xem thì rất là ít cháu cũng ở bên Đức và mỗi một ờ, lần bạn ấy làm cái này là cũng phải mất hai ngày để chỉnh sửa video dàn dựng lại và làm thì cũng ấn tượng tôi xem thì tôi thấy khá là ấn tượng vì bạn có một cái sự chuẩn bị chỉnh chu nhưng mà số lượng người xem thì khá là ít không hiểu là do nội dung hay là uh, như thế nào thì cái này thì về chuyên môn thì mình cũng không rõ thế nhưng bạn ấy có một cái đam mê làm những cái kênh youtube khi mà có thời gian và uh, cũng một lát nữa cũng sẽ xin gửi uh, cho ờ, thầy cũng như là các anh chị ở đây cái đường link của của của con gái để xem là cháu làm thì thông qua chuyên môn thì thầy Hoan cũng xin một vài ý kiến đóng góp. À, còn cái cái đường link vừa rồi ở trong khóa học thì mình có một cái cảm nhận như thế này. Cũng như tất cả mọi người, đó là nỗi sợ. Nhưng à, bản thân tôi không biết mọi người như thế nào nhưng bản thân tôi thì mình phải thú thật là mình lười nữa không phải là tất cả đổ cho nỗi sợ không phải tất cả đổ cho sự hoàn hảo đâu mà mình lười mình à, gọi là um, gì uh, hay uh, hay um, đưa ra những cái lý do này lý do khác ấy để trì hoãn à đúng rồi sợ là một này lười là hai này và hay đưa ra lý do để trì hoãn chính vì thế cho nên là dạy yoga năm nay cũng đã là bước sang năm thứ bảy rồi Đấy, mà vẫn chưa chưa có một cái video nào làm về yoga thì đó là một cái điều vô cùng là đáng trách mặc dù là cái tỷ lệ à, giáo viên dạy yoga thì nhiều nhưng mà như tôi được biết thì chiếm khoảng 5% là mọi người làm video thôi cũng có lẽ là là là mọi người cũng cùng chung những cái lý do như là là mình vì là để mà nói về tự tin thì giáo viên yoga thì cũng khá là tự tin ở trước đám đông cũng như là ở lớp học nhưng không hiểu làm sao mà làm video thì thì cảm thấy khó khăn là như vậy và ngày hôm nay thì ờ, khi mà mình ờ, tiếp nhận được những kiến thức như thế này thì cũng không có một cái lý do gì mà mình lại không theo để học để khai thác được cái ờ, tính năng tuyệt vời ở trên video cũng như là cái cơ hội để mình kiếm tiền và ở đây thì nói gì thì nói mục tiêu của chúng ta cũng cũng phải là kiếm tiền vì tiền thì nó giải quyết rất rất là nhiều vấn đề trong đó có vấn đề về hạnh phúc và về nhiều thứ khác nữa à, vâng tôi cũng xin kết thúc cái uh, sự cảm nhận của mình ở đây uh, những cái điều uh, mà mình muốn nói thì các anh chị ở trong lớp cũng nói nói gần hết rồi mình cũng chúc cho lớp chúng ta tham gia được nhiều để có thêm nhiều kiến thức và mong rằng là ở trong tương lai không xa thì những cái sản phẩm chúng ta cũng đã cũng là một cái lời tri ân thay cho mình cứ ngồi đây mình nói lời cảm ơn và không có cái gì thực tế hơn là chúng ta sẽ làm thực tế làm thực tế để tri ân thầy giáo ừ, xin kính chúc sức khỏe của thầy Hoan và tất cả các anh chị chúng ta có thật là nhiều năng lượng để tới đây cùng học và cùng thực hành để cho ra kết quả à, tốt. Dạ, xin chân thành cảm ơn.